rồi hai đứa bao lâu cưới nhau à, không có cưới em đi theo tức là mẹ nuôi của con hả nuôi ờ, bao lâu nuôi từ lúc 4 năm tuổi trời ơi rồi mẹ ruột con đâu mẹ mất lúc 5 tuổi à, rồi gia đình con giờ với còn ai Con, con cha với ai nữa với anh chị em rồi từ đó về làm dâu luôn à, theo rồi ờ, về, không về. nó đâu đâu có dám bị ở sát bên mà đâu dám về ờ, đó chú hai đứa nó nó nó, nó sắp xếp sẵn kia thì bà nói giờ á để con này á nó đi làm bà không chọn đó nữa đưa cho con này đi làm rồi thằng này á để từ từ đi tôi coi được á tôi cho tới bà giàu con này đi cái con này nó sợ quá đi nó không chịu đi đi nghe lời bả luôn cuốn đồ đi rồi đằng này mình thì cũng người lớn mà mình nói thôi con từ từ đi cái gì cái thì giờ con nghe lời thử trước cái coi sao bây giờ con cứ việc nghe lời gì hai con con đi làm đi rồi cái thằng này nè thì lo làm ăn kiếm tiền đi rồi từ từ để bả bả cho thì mình bước tới chứ đừng có đi như vậy không cái tánh bả con biết nè đi là đi một hay đi đi trời ơi hai đứa nó xách cái xe chạy đi cái tôi ngồi sụm xuống luôn thấy nó khờ quá thì cũng không có chấp nhất gì hết trơn á nó muốn nói gì nó nói rồi cũng uh, ờ, qua la qua la chứ không có bắt bẻ không có khó dễ nó có nấu nướng gì uh, lo cho gia đình gì <laughs> không bây giờ thì biết nấu rồi à. nhưng mà à. lúc mới về không biết gì hết nó giữ con nó còn thấy không xong nữa đó qua nhà nó cái thấy uh, đồ đạc cũng không được sạch sẽ mùng gói nó cũng đóng bụi rồi nó con ơi con có con nít con kỹ kỹ giúp con á, lấy ba cái đồ này con đi giặt đi cho nó sạch sẽ con nít mà mình không khéo là nó bị tay chân miệng đó con đúng rồi cái nó nín thinh là nó không trả lời cho vốn cái tôi suy nghĩ chắc chắc là không có tiền mua xà bông thôi để ngày mai đi chợ mua bịch xà bông mua bịch xà đau bông đem về cho nó rồi xong tha tha gì á nó là dâu mà nó hỏi mẹ chồng đúng không nó hỏi ờ, ờ, ờ, ba chồng qua cái nó hỏi cha ơi cha giặt đồ sao cha <laughs> chào chú Quyền Linh, dạ. chào cô Lê Lộc Dạ chào cô, chào, chào hai vị khán giả dạ. Chào chú Quyền Linh, dạ, dạ xin mời chị Lê Lộc Bây giờ thì cô giới thiệu ờ, mình cho mọi người cùng biết rồi à, Tôi ờ, tên Thạ, Tạ Thị Kim Anh đến từ Kiên Giang Năm nay à, tôi 56 tuổi à. Dạ xin mời chị ạ Em tên là Lý Mỹ Nhân Em 24 tuổi Ở Vĩnh Lộc B, Bình Chánh Nhân làm dâu của mẹ bao lâu rồi? 4 năm năm rồi chị Dạ hả? Mình có em bé chưa? Có cháu 4 tuổi à. ừ. đầu tiên mà cô gặp con dâu cô có ấn tượng gì với cô gái này không? Lúc đầu tiên á là con trai không có nhà mà nó ở ở gần cái bên á mình đâu cũng đâu nghĩ nó là dâu mình đâu. À ở gần bên nhà đó hả? gần gần ở phòng trọ cách hai phòng mà nó à. phòng cuối thì nó đi ra đi vô cái nó nhìn nó mình mới dọn về nhìn cái nó cười cười mà nó cười cái nó cúi xuống liền bản lẻn nhìn thấy thương lắm cái nó thấy ờ, có đứa cháu ngoại ờ, của của của tôi á cái nó nó qua nó thấy thương quá nó nựng nó ẩm về nó còn mượn còn mượn ẩm về nựng riết cái con trai đi hà nội về mà mà nói tình cờ thôi chứ cũng không có nghĩ là là là kêu con trai mình chọc tự gì nó nhỏ tuổi lắm còn thằng kia nó cũng lớn lớn hơn cũng nhiều tuổi mình cũng không nghĩ nữa không nghĩ ờ, tuổi nó thành nhau nữa cái nói vậy nè nhỏ đã dễ thương <laughs> nói có nhiều à. à vậy thôi đó hả nói vậy thôi sao không biết nó bắt bén cái nó, nó từ từ nó bước ra cửa cái nó ngó qua ngó lại mà thấy gì cũng không biết gì cái sau đầu ít hôm sau cái nghe ta lại ta mét ta nói à, con trai của bà đó quen với trai cha con của bà hai à, phòng cuối kìa nó vẫn uống quán cà phê coi chừng à, coi chừng bả bữa nào chết cái xong cái cũng về hỏi hỏi cái nó nói đâu có gì đâu thì vẫn đi uống cà phê rồi nói chuyện chơi có gì đâu mới đầu thì vậy nha tới lui tới lui thì nó cũng bình thường nó cũng nựng cháo nó bồng qua chơi bình thường vậy đó cái đùng một cái nghe gì của nó mẹ nuôi của nó đó la đó mà không biết cái gì cũng ở gần thôi mình biết la thì người ta la con la cái người ta không biết la cái gì cái xong tự nhiên khóc khóc rồi xong cuốn đổ đi có điện thoại về nó kêu à, anh vợ à, à, à, anh tính sao anh tính chứ vợ hả em bỏ nhà đi rồi cái thằng trai nói mẹ ngân nó nói nó nó nó, nó tính sao tính chứ giờ nó bỏ nhà nó đi ủa làm gì bỏ nhà nó đi rồi nó đi đâu nó nhỏ xíu nó đi tầm bậy tầm bạ không có được đâu kêu thôi con rang kêu nó về đi đừng đi tầm bậy tầm bạ tự vì không có bà con dòng họ gì hết trơn mướn trọ ở không bà con dòng họ hết trơn mà đi đâu cái điện điện thoại con trai hỏi giờ hai đứa con đâu cũng con ngoài đường nói thôi dẫn về đi rồi về đây tao hỏi chuyện về cái hỏi giờ tụi tính sao cái nó nói vợ à, ờ, mẹ em không tới à, lão bỏ nhà đi rồi cái mới quay qua hỏi rồi con sao mày có thương nó không thì con thương con mới nói với mẹ rồi giờ mẹ qua mẹ nói chuyện đi chứ không thôi để nó đi ừ. nói giờ hai đứa bay có thương chặt lòng chưa còn nói thẳng trời nó thì mẹ thấy nó không có đẹp nha mày thương nó nó nhỏ lắm tội nghiệp lắm mày thương nó phải thương chặt lòng nó cũng mồ côi mẹ đồ này thương lỡ có cái chuyện gì bỏ con ta tội chết ừ. nói vậy xong rồi cái nó cũng nói thì con thương thiệt con mới kêu mẹ cái xong cũng bậm mồi hen điều hòa nói chuyện gia đình của ngân nói chuyện với mẹ nuôi của ngân ừ. nhưng mà bà không đồng ý bà nói không được đâu tự vì tôi thấy thằng này là gái gú nhiều quá đi tôi không chịu bà dứt khoát không chịu cái hồi cái bà thả con thòng để từ từ đi rồi bao lâu rồi bà mới cho bà không có cho luôn không cho luôn rồi hai đứa bao lâu cưới nhau không có cưới anh đi theo Tức là mẹ nuôi của con hả? Nuôi uh, bao lâu? Nuôi từ lúc 4 năm tuổi. Trời ơi, rồi mẹ ruột con đâu? Mẹ mất lúc 5 tuổi. À, rồi gia đình con giờ với còn ai? Còn còn cha. Với ai nữa? Với anh chị em. Rồi, từ đó về làm dâu luôn à, theo rồi ờ, về, không về. nó đâu đâu có dám bị ở sát bên mà đâu dám về ờ, đó chú hai đứa nó nó nó, nó sắp xếp sẵn cái thì bà nói giờ á để con này á nó đi làm bà không chờ đó nữa đưa cho con này đi làm rồi thằng này á để từ từ đi tôi coi được á tôi cho tới bà giàu con này đi cái con này nó sợ quá đi nó không chịu đi đi nghe lời bà luôn cuốn đồ đi rồi đằng này mình thì cũng người lớn mà mình nói thôi con từ từ đi cái gì cái thì giờ con nghe lời thử trước cái coi sao bây giờ con cứ việc nghe lời gì hai con con đi làm đi rồi cái thằng này nè thì lo làm ăn kiếm tiền đi rồi từ từ để bả bả cho thì mình bước tới chứ đừng có đi như vậy không cái tánh bả con biết nữa nè đi là đi một hay đi đi trời ơi hai đứa nó xách cái xe chạy đi cái tôi ngồi sụm xuống luôn nghĩa là giờ bên ờ, bên ờ, mẹ nuôi con biết là con về đây ở luôn chưa biết rồi biết, biết. ở đây nhưng mà có điện có điện kêu qua mà mà chưa có qua con qua đi dù sao cũng mẹ nuôi mình ha mình cũng là có lỗi mình bỏ mẹ nuôi nói gì nói mẹ cũng nuôi từ bốn năm tuổi rồi ha chú nghĩ rằng rồi mẹ cũng sẽ hiểu tại vì mẹ sợ là uh, chồng con là gái gú kia bỏ con thôi con ở với chồng con mấy năm rồi đúng không con thấy chồng con tốt không tốt bây thương giờ con không bây giờ mình thương mẹ chồng thì cũng thương mẹ nuôi của mình nha khi mà chính thức làm dâu nhà mình đó thì hai mẹ con có hợp nhau gì không Ừ, cũng uh, thấy nó khờ quá thì cũng không có chấp nhất gì hết trơn á nó muốn nói gì nó nói rồi cũng uh, qua la qua la chứ không có bắt bẻ không có khó dễ nó nó có nấu nướng ờ, gì uh, lo cho gia đình gì không <laughs> bây giờ thì biết nấu rồi à. nhưng mà à. lúc mới về không biết gì hết nó giữ con nó còn thấy không xong nữa đó qua nhà nó cái thấy uh, đồ đạc cũng không được sạch sẽ mùng gối nó cũng đóng bụi rồi nói con ơi con có con nít con kỹ kỹ giúp con á, lấy ba cái đồ này con đi giặt đi cho nó sạch sẽ con nít mà mình không khéo là nó bị tay chân miệng đó con đúng rồi cái nó nín thinh à nó không trả lời cho vốn cái tôi suy nghĩ chắc chắc là không có tiền mua xà bông thôi để ngày mai đi chợ mua bịch xà bông mua bịch xà đau bông đem về cho nó rồi xong tha tha gì á nó là ăn dâu mà nó hỏi mẹ chồng đúng không nó hỏi ờ, ờ, ờ, ba chồng qua cái nó hỏi ờ, cha ơi cha giặt đồ sao cha <laughs> chắc hỏi hỏi mẹ sợ mẹ la nó lá gì mà la mình tại nó không hiểu thôi dạ. nó sợ hay nó làm sao nữa hay là mình la nó mình kêu nó nó ghét Còn mình nó nó đài đỏ nó nó ghét luôn á không lúc ở với bà dì nuôi á là hả à, không có giặt đồ tại bà giặt máy giặt không à Trời đâu có giặt <laughs> đâu tự tự giặt, giặt đồ luôn con có biết nấu nướng gì cho mẹ chồng ăn không à, hồi lúc mà không biết giờ thì biết rồi nhưng à. mà mẹ ăn à, không có giống như con nấu à, giống như là món khác con thích mà mẹ không thích à. khác mẹ thích ăn cá mà tùy theo cá mẹ mới ăn rồi con nấu rồi mẹ ăn được không nấu thì ăn được nhưng mà có có cái hơi lạc á mẹ nói mẹ nói là à, thêm thêm mắm vô tí cho nó mặn mặn á dễ ăn ừ. mẹ nói gì đó rồi con có thêm không có à vậy thì mẹ tốt nói rồi. nói nói xong thì để lên bếp tự làm con con làm à, theo ý mẹ kêu đó nó khờ quá cô nó nó nó ừ. khờ dữ lắm chú ơi ừ. nó rồi lớn lên chăm sóc con cháu thì ai chăm sóc cô à, không nó nó cũng chăm sóc nhưng mà nó chăm sóc uh, kiểu của nó không có bằng ai hết cho nên thằng con ốm vô mà nó chăm sóc làm sao con chăm sóc con con làm sao <laughs> thì nó cơm cho nó ăn bình thường như hàng ngày thì uống sữa cũng mua sữa cho nó uống gì đó nhưng mà, nhưng mà nó ít quá nó uống sữa cũng ép mà ăn cũng ép nữa nó mấy tuổi 4 tuổi mà mà thường à, là là em có hỏi người ta cách chăm sóc con không hay là em tự chăm sóc theo ý mình tự ý không à trời vậy hả rồi sao biết gì đâu mà chăm sóc tại vì ấy à, hai chồng muốn muốn muốn con trọ ở á thì hai chồng tự là tự tự lo chứ sao không hỏi mẹ sao không gọi điện thoại hỏi mẹ có, tôi tôi cũng có qua nhà nó ha nó riêng cái hỏi à, cho cho em ăn gì vậy con cháu ăn liền sáng cháu ăn liền trưa cháu ăn liền chiều cháu ăn liền còn nhỏ xíu lúc đó chắc tuổi mấy à cái nói à, con ơi con cho nó ăn vậy sao có chết con phải nấu cái này rau củ đồ con sắc con nhuyễn con nấu cháo cho em ăn rồi thịt cá rồi con cho ăn cháo liền không nóng lắm sao kỳ con cho con cho nó ăn cháo liền không vậy nó ăn cái đó thì nó ăn còn mấy kia nó không chịu ăn làm như nó ăn riết quen đúng là uh, gái nó cũng hơi dâu hơi khờ á có bao giờ mình buồn nó gì không cô nó nó khờ thiệt tình không không nó nói chứ à, muốn buồn cũng không buồn <laughs> tự vì nghĩ nó mồ côi mẹ từ nhỏ tới lớn rồi ừ. thấy thương quá thôi nó khờ thì thôi từ từ mình nói mình dạy nó dạy nó nghe không nó nín thinh không biết nó nghe hay không nữa có nghe không con có có nghe hả dạy ờ, dạy mẹ nói. nó nói thì nói thì nín thinh à mẹ nói thì con đâu biết nói gì đâu thì mẹ nói thì con em nín con đâu có nói gì đâu con có sợ mẹ chồng không thấy sợ sợ tại vì mẹ ít nói mẹ không có nói nhiều gì có đâu sợ mẹ ít nói gì đâu sợ cái gì muốn muốn muốn họ muốn làm gì á đâu dám hỏi mẹ đâu hỏi cha không <laughs> nó khờ tới nỗi ha mà mà thằng chồng mà đi nhậu ha ở nhà còn có 90 ngàn à chồng điện về em ơi còn tiền không anh đang nhậu ngoài đây nè còn tiền không còn còn còn 90 ngàn đem ra đưa chồng hết ngày mai không có một đồng xu ăn cái ờ, mới dạy nó nói con sao con khờ dữ vậy có nhiêu tiền con đem nó nhậu thì nhậu cũng nhậu nhậu không phải con không cho nó nhậu cho nhậu vừa phải cũng để chừa tiền ngày mai ăn Rồi. uống chứ có cãi nhau trời chồng đất ơi ý y biết không mẹ chồng kế bên nè ừ. nấu xong qua múc về <laughs> múc về mẹ chồng là người gần gũi con nhất mẹ chồng rất là thương con đó thôi cố gắng coi tại nó khờ quá con ha hôm nay chồng con có gửi uh, cho gia đình một lá thư để uh, chú đọc coi gì đây gì đây kính gửi chương trình mẹ chồng nàng dâu con nghe nói á, mẹ và vợ đăng ký mẹ chồng nàng dâu con rất là vui do điện thoại con bị hư con không có quay clip được nên con viết thư này gửi cho chương trình mẹ chồng nàng dâu mẹ ơi vợ con nó khờ quá con xin mẹ đừng có buồn con và vợ con hứa sẽ cố gắng là không để mẹ buồn nữa nhân dịp chương trình mẹ chồng nàng dâu con mong muốn mẹ và vợ con đừng xảy ra những cái mâu thuẫn những chuyện buồn nữa con yêu mẹ và vợ rất nhiều con mong muốn gia đình mình nhiều hạnh phúc con rất yêu gia đình con cũng đã viết vậy đó con thấy sao <laughs> hồi nào giờ á mẹ con đâu khi nào mà nói chuyện yêu thương gì <laughs> gì đâu bây giờ nghe cũng cảm động dữ lắm <laughs> hôm qua giờ hồi hộp không biết con trai viết cái gì để lên để nghe nghe xong cảm động ha Ôi. có bao giờ chồng con nói yêu con chưa có lúc xỉn rượu vô mới nói xỉn rượu <laughs> tỉnh không có nói tỉnh hiền lắm tỉnh dụ vô cái gì cũng nói hết á tỉnh vô nói sao tỉnh vô nói gì à, anh thương em à, thương em lắm á sỉnh vô vô lần nào cũng nói hết á chứ bình thường không có nói không bình thường không có nói cô ơi cô có mong muốn uh, nhân thay đổi cái điều gì không cô ừ, thì giờ cũng mong muốn cho nó uh, <laughs> khôn ngoan lên rồi nó lo biết lo cho chồng lo cho con rồi phụ chồng giúp kiếm tiền bạc sống để mà ờ, mai sau này lo tương lai cho con cái năng học chứ giờ mình đâu có sống hoài đâu <laughs> già lớn tuổi rồi mong vậy thôi cho con nó có mong muốn điều gì với mẹ chồng không nên con mong muốn là hả à, con không có làm gì sai á, mẹ nói thẳng với con đi chứ mẹ đừng có nói bên mẹ đừng có im im con không có <laughs> biết im im. con không biết đường à, không biết đường sửa nhiều sai nhiều khi muốn rầy lắm á chú nhưng mà thấy tội đúng rồi cảm ơn uh, à, con rất nhiều <laughs> à, câu chuyện ngày hôm nay thì nó cũng chưa có gì quá đáng lắm nhưng vấn đề chỗ nào con phải học mẹ có gì không biết con phải hỏi rồi nhớ lâu lâu tuần nào về thăm mẹ nuôi mình cái trời nha. ơi tôi kêu nó điện thoại hoài đó chú phải điện thoại con Bây dạ, nghe là dạ, chú đi con điện mẹ con mẹ nuôi con theo chú nghe được là chú biết là mẹ nuôi con cũng thương con lắm á nha con có nhớ mẹ nuôi không nhớ dạ. nhớ không mẹ nuôi nhớ con đó nha đừng có bỏ đi lâu như vậy nha con nha mẹ chồng cũng thương con mẹ nuôi cũng thương con và những tình thương yêu đó mình đừng có lãng quên mình phải chăm sóc nó ha nhớ như điều chú dặn nha dạ. bây giờ là gửi tặng gia đình một kỷ niệm à, của chương trình mẹ chồng nàng dâu chúc gia đình hạnh phúc và thành công nha cô cũng cảm ơn à, chương trình mẹ chồng nàng dâu mời cô ngồi dạ, dạ chào cô chào chị à mời ngồi dạ. hôm nay là một ngày à, mình có thể chia sẻ thoải mái cô nha dạ. cô cũng à, cho phép con dâu à, nói lên những cái suy nghĩ của mình dạ. Dạ. À, bây giờ cô có thể giới thiệu cho chúng con biết được là cô tên gì dạ, tôi là, là trương thị ngọc sinh năm 1958 ngự trú tại bình dương à, công việc của tôi là làm trong công ty nhưng mà cũng gần chắc tuổi tuổi về hưu rồi dạ anh lời đầu tiên thì chào anh quyền linh dạ. chào chị dạ. lê lộc và chào tất cả quý vị khán giả ừ, mình tên là Phạm Thị Hường yeah. Dạ. Năm nay 28 tuổi rồi à, Đang ờ, sinh sống ở Bình Dương nhưng mà <laughs> Làm dâu của mẹ được à, Tính đến nay là 4 năm 4 tháng rồi Mình có bao nhiêu bé rồi chị? À, hiện giờ có hai bé, một trai một gái rồi À dạ Cái ngày đầu tiên mà cô gặp mặt con dâu tương lai đó Cô thấy thế nào? Rồi đầu tiên á, thì à, con nó dẫn về Nó giới thiệu Thì à, nó nói à, mẹ vậy có được không Cái mẹ mới nói là Mẹ nói cái này là sống về con đó, là cũng như là hợp ý con là là hợp ý mẹ chứ đâu có phải như hồi xưa đâu mà cha mẹ đặt đầu con ngồi đó cô <laughs> nhìn con dâu cô có ừ. đánh giá thế nào thì nói là cũng ở chung ờ, một tỉnh ở ngoài thành thử ra cũng như cái ý mà ăn ở này kia thì nó cũng hiểu hết rồi chứ ở tỉnh nào à, tỉnh bình định à. dạ. trước khi về làm dâu á chị là chồng có nói cho chị nghe những cái ờ, cái tâm lý của mẹ chồng như thế nào không là có thì ờ, lúc đó là chồng hay nói là cha mẹ dễ tính lắm không có khó gì hết đâu em cứ bình thường em cứ yên tâm <laughs> có gì thì cứ nói với chồng ờ, chồng nói cho chứ không có việc gì phải sợ nhưng mà lần đầu tiên gặp mẹ chồng mình có ấn tượng gì không dạ lần đầu tiên gặp mẹ chồng trong đầu em nghĩ là ôi sao nhìn mẹ bự quá <laughs> em, tại vì hồi nhỏ giờ má em thì cũng vừa người thôi không có bự mà mẹ em vừa bự chiều cao mà vừa bự chiều rộng <laughs> nhưng mà chị thấy mẹ có khó không lúc mới đầu gặp á thì thì thấy cũng cũng sợ lắm tại vì mẹ mẹ bự con á dạ. nhưng mà sau này về ở rồi thì à, nó nó đỡ sợ yêu bao lâu thì cưới rồi yêu nhau là cỡ 5 năm là cưới cũng một quá trình rất dài ha dạ, dài à, khi mà à, cưới nhau về đó thì cô thấy như sao cái nếp sống ờ, người quê tôi á thì nó cũng ờ, thuộc hết rồi thành thử ra bây giờ nó sống thấy cũng bình thường chứ không có cái gì với hơn nữa tôi rất là dễ thành thử ra dâu về ở tôi mà không được không ở ai được đó dễ sao cũng được hết trơn luôn hả thì mình sống theo thời đại giờ mà chứ đâu phải như hồi xưa mẹ chồng mình đâu mình thấy mẹ chồng mình khó với mình chừng nào bây giờ mình dễ với dâu chừng đó tại vì mình trải qua cái thời gian đó nó khó khăn á hồi đó mẹ chồng thì... cô khó lắm hả khó lắm cái lời ăn tiếng nói hay là cái gì mà môn phong lễ giáo là má là số 1 đó, đi thưa về trình đó là cái ờ, quê ngoài đó nó vậy đó mà nó thì cũng ở quê người đó thành thử ra nó về nó sống cũng hợp ý Ờ, cũng không có cái gì mà xảy ra to tát hết trơn á em thích điều gì em mẹ chồng em mẹ chồng em em thích nhất là cái um, mẹ rất là thoáng tâm lý nhiều cái ờ, ông xã em không có cho làm đâu nhưng mà có mẹ chồng em nói là u tôi thấy bình thường mà người ta cũng vậy cứ để cho nó <laughs> làm vậy đi và em cứ làm theo mẹ chồng em thôi <laughs> còn có cái gì mà chưa được thích ở mẹ chồng không không có gì không thích <laughs> nhưng con dâu mình có thật xấu gì mà cô hay la không nó thì không có tật xấu gì nhưng mà điều nó đi làm gì á thì nó mệt á thì nhà cửa nó không được gọn gàng chút xíu thôi chứ còn ngoài ra nó cái gì cũng ok hết trơn không có gì xấu hết chỉ có ờ, bê bối chút xíu ờ, bê bối chút xíu tại vì giờ làm mệt quá thành thử ra ăn chén cũng thảy đó làm gì cũng thảy đó thì mình thấy vậy mình dọn dọn hoài vậy đó hả thì ờ, mình nhiều khi tôi cũng la chứ nó cũng biết cái lỗi nó nó không làm thinh nó không có trả lời thì ờ, về là chui vô mùng mà nằm tại vì mệt á đấy những cái câu chuyện đó đôi khi mình không để ý đó yeah. Dạ. nhưng mình dễ làm bầu buồn lòng những người lớn tuổi lắm à, để xem à, còn cái chuyện mâu thuẫn nào xảy ra nữa không nha <laughs> mời người thứ ba xuất hiện có một số cái à, chuyện cũng làm mình rất là đau đầu lúc trước á thì chưa có baby á mọi chuyện vẫn bình thường không có gì xảy ra sau này à, khi mà sinh ra bé đầu tiên á mẹ thương theo một kiểu khác mà ông bà nội thì lại thương một kiểu khác cho nên là giữa hai thế hệ á, nó có một cái sự kiểu như là không hiểu nhau lắm mỗi lần mà mẹ rầy la mắng á, khi mà trẻ nó sai á, thì bà nội á, nói chung là bên cháu cho nên là hai người có sự nói chung là lời qua tiếng lại khoảng chừng hai ngày á, là hai mẹ con à, không nói chuyện với nhau đứng kẻ giữa lúc đó thật sự mình cũng chả biết làm sao cho được vẹn tròn cả hai bên có những lúc là giận nhau đến hai ngày luôn cô hả <laughs> vậy chứ hỏi chú vậy chứ mà mình thương cháu rồi chết luôn mà cái thằng nhỏ đó mới có 3 tuổi à nó biến ăn ông nội nó đút kia nó không chịu ăn á dạ. kia nó lôi vô trong buồn á nó khoát gọi lại nó, cho nó nó cho nhỏ ăn mà nhỏ nó khóc nó đâu có chịu ăn đâu nó ở hoài mà kêu mở cửa nó không mở à, lúc đó là tôi giận lắm mà nha cái bắt đầu tôi mới kêu ổng thôi giờ ông vô ông lấy chìa khóa ông mở ra chứ nó khóa cửa chổng rồi nó không cho nhỏ ra ổng mở rồi bắt đầu tôi bồng bồng nó ra hen mà tôi chiều nó còn thúc thích á rồi cái <laughs> tôi nói mười mốt hen mà có một lần thứ hai nữa là tao bỏ luôn á <laughs> mà nó nhốt vào trong đó vậy như chú chú giận mấy ngày chắc tuần lễ qua <laughs> tôi giận hai ngày là ít đó ít thôi con giận luôn à. à rồi cái chồng nó nói nó nói bây giờ mẹ vậy chứ hồi đó bà nội với em ở được ngày một á đó tại sao hôm đó là đóng cửa rồi tại vì ờ, con em nó nó nó biết ông bà nội thương nó binh nó nên là đánh nó là nó chạy kêu ông bà nội à nên là em em biết rồi nên em tức quá em đóng cửa lại <laughs> nó khóc nó la quá trời la luôn em vẫn không có mở cửa em cũng không có tha cho nó luôn em cứ bắt nó đứng nó vòng tay lại ấp mặt cho tường á nó tức nó khóc mà nó ré <laughs> nó lúc đó ba chồng với mẹ chồng gõ em cũng không mở luôn không, không mở không mở luôn rồi tại vì <laughs> chắc là do là sợ là chiều sẽ bị hư em em em em tức à. lúc đó em tức con em tức nó lắm luôn dạ. á dạ, mà, nó còn nhỏ mà nhưng mà tức lúc đó không sợ ông bà già chồng buồn hay sao lúc đó em tức quá rồi em đâu tức có nghĩ đâu nghĩ <laughs> nghĩ ai buồn đâu à. em tức con em quá rồi em quýnh nó em khóc nó thôi cho nó khóc thôi chứ sợ thằng nhỏ nó hư chứ không à. phải là buồn ba mà mẹ quên chồng. đi là ba mẹ chồng đang đứng ngoài kia ờ, gõ cửa bằng mọi cách phải mở cửa đúng không dạ. tức con mình xong rồi mẹ giận cái mình cũng im im <laughs> sao à, hai ba ngày sau mới ờ, nói chuyện lại với mẹ đó ai là người nói chuyện trước à, em nói chuyện trước <laughs> em thấy mình có lỗi chưa mình cũng thấy mình hơi quá một xíu nên là nói nói chuyện với mẹ trước nhưng rồi bây giờ thì thì hiểu nhau rồi đó dạ. thì con nó có hư thì mình la rồi ông bà nội cũng biết ý á ông bà nội cũng binh nó ít thôi không có <laughs> binh nó nhiều nữa à. nên bây giờ la nó là nó sợ rồi nó không có một hai ông bà nội nữa qua câu chuyện giận nhau hai ngày như vậy thì mình mình cũng rút ra một bài học kinh nghiệm có chuyện gì thì cũng chia sẻ với nhau chứ hai ngày không nói chuyện vậy thì đúng ra cũng tạo khoảng cách hơi xa yeah. Dạ. đấy ha đúng rồi ừ. không không nói chuyện khó chịu lắm nhưng mà giờ biết rồi thì hiểu nhau thôi chứ không có giận nhau nữa à. yeah. Dạ. để xem người thứ ba mong muốn thay đổi như thế nào giữa mày chồng và nàng dâu mong muốn của mình á, vợ thì nên thay đổi về chuyện bếp nút đó là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là vợ nói chung là quan tâm gia đình nhiều hơn còn riêng với mẹ mình á thì à, mình cũng mong muốn là mẹ nên à, để ý cái thái độ với lại cái cảm nhận của con cái nhiều hơn để qua đó là hiểu được con dâu nhiều hơn tại vì nói chung là cũng vợ mình về đây làm dâu cũng được 5 năm rồi nhưng mà cái cái sự hiểu nhau giữa hai người á nói chung là cũng chưa có đến cái kiểu như là hiểu nhau lắm đó thì à, mình cũng mong muốn là mẹ mình với lại vợ mình thì lúc nào cũng hiểu nhau để à, gia đình lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc thì à, tôi thấy cũng hài lòng thì giờ <laughs> mình nó nói vậy để cái gia đình mình nó im ấm hạnh phúc vậy là đúng chứ không có sai em thấy chồng mình nói vậy đúng không chồng chồng em nói ra cái gì cũng đúng ý hết á chồng không có thiên vị mẹ hay thiên vị vợ ví dụ như mẹ sai thì chồng nói chuyện với mẹ còn vợ sai thì chồng nói chuyện với vợ rồi ờ, kêu vợ đi xin lỗi mẹ xin lỗi cha thôi trong gia đình chồng rất là có chính kiến luôn <laughs> vậy có điều gì mà chị muốn mẹ chị thay đổi không mình thì mình thích nhất là cả nhà cùng đi chơi rồi đi du lịch này kia đó dạ. nhưng mà mời cha mẹ đi không bao giờ cha mẹ đi <laughs> ủa sao vậy bác tại vì à, lớn tuổi rồi cái thấy mệt mỏi á thôi à, hai đứa đi đi với hai đứa cháu đi đi chứ mẹ mệt á mẹ nghỉ yeah. Dạ. ý vậy chứ không phải là muốn chia rẽ con dâu gì cho á thì à, lâu lâu á ừ. mình tự nấu nướng rồi ừ. có thể à, cha thì, mẹ cùng ăn cho rồi, rồi cái đó thì có cho còn rủ đi thì ít khi tôi với ổng đi lắm dạ à, qua câu chuyện thì à, Tụi Linh cũng uh, xin chúc cho cô với lời em yeah. Để uh, càng ngày hiểu nhau nhiều hơn nữa yeah. Dạ. Để có thể không có những cái khúc mắc uh, trong cuộc sống ha yeah. Dạ. Hôm nay em hứa gì với mẹ đi Thì uh, hứa với mẹ là con sẽ thay đổi tốt hơn Bày bữa ít hơn Nấu ăn nhiều hơn nhưng mà Ngon hơn thì chưa biết <laughs> Rồi hai mẹ con ôm chặt với nhau nào à, mình ôm chặt nhau mong rằng uh, sự gắn bó của gia đình ta nó sẽ bền vững mãi mãi cô yeah, nha yeah dạ chúc cô dạ. sức khỏe dạ. chúc em hạnh phúc dạ dạ cảm ơn nha chương trình có phần quà lưu niệm kính gửi tặng cho bác và chị dạ, dạ con chúc bác và gia đình luôn nhập nhiều dạ. sức khỏe à, tôi à, tên là Nguyễn Thị Mỹ Dung Năm nay 62 tuổi, tôi à, đang làm ở Ủy ban dân phường Đà Cao Mời em Em tên là Trần Ngọc Chánh, năm nay em 37 tuổi, đang làm à, cho trung tâm thẩm mỹ à, Mình nói chút xíu về lần đầu tiên gặp gỡ giữa mẹ chồng và nàng dâu dạ mời cô à, lần đầu tiên thì à, thấy à, cô ấy có vẻ mộc mạc mà hơi lụm thượm tại vì à, không có trang điểm không có gì hết coi như là không có chảy chuốt ý mình nói như vậy vậy là tốt chứ dạ nhưng mà lại hơi lụm thượm <laughs> vậy là mặc quần áo hơi lụm thượm á cái ấn tượng đầu tiên là thấy cô ngồi cắn móng tay là mình không trời ơi đầu tiên gặp mẹ chồng cắn móng tay là mệt rồi đó tại vì cổ có cái thói quen là cổ cổ hay cắn móng tay vậy thôi mà mà chính là sau này bảo cũng la hoài la chứ ai cắn móng tay có bữa nào cô bắt gặp cắn móng chân không dạ, dạ cái này là hơi quá đó chị cho em hỏi chị tí xíu là cái tâm lý của chị khi mà lần đầu tiên đến gặp mẹ chồng và chị chuẩn bị cái gì cho mình mình mình nghe em xã nói là mẹ dữ mẹ khó tính vậy đó thì mình sợ lắm không biết chuẩn bị gì đâu không chuẩn bị gì hết thành ra lượng thuộc chị cho em hỏi là cái thời gian chị với ông xã quen nhau là bao lâu thì mới đến kết hôn mình quen một sáu năm Rồi kết hôn là khoảng bao lâu nữa? 12 năm Cho đến nay là đã mười 19 năm 18 năm luôn hả? Vì quá trình rất là dài Dạ vậy thì em thích điều gì ở mẹ chồng em ừ. em thích mẹ ở cái là mẹ người phụ nữ hướng ngoại tức là đảm việc nước giỏi việc nhà nữa tức là ra xã hội mẹ rất là xông à, xáo tiên phong đi đầu mẹ thông minh lắm và mẹ rất là nhạy bén nữa à, mẹ lại là học trò mà thông minh nhất uy tín thông minh nhất của mình ấy <laughs> đầu tiên hai mẹ con hợp nhau về cái điểm nào nhất hay giúp người nhưng mà tôi giúp người là có căn bản thí dụ tôi giúp cái người đó nhưng mà tôi biết cái người đó hoàn cảnh khổ chứ không phải giúp để người ta làm biếng nhưng mà cô này thì không ạ à. cô này ai khóc là được à. không cần tìm hiểu phải không chị đúng rõ là như vậy luôn đó là một cái ờ, nói chung là cái dở của mình đấy đó là những cái điều mà rất là hợp ý nhau ừ. À, mặc dù nó có hơi xa xa chút xíu dạ, thôi dạ, mà không đáng kể từ từ rút kinh nghiệm thôi à, còn cô không thích điều gì ở con mình trong cuộc sống thì nó cũng có những cái mà mình cũng không hài lòng về con dâu mình lắm chẳng hạn như đồ mình mua về mình đã già rồi hay quên để đó cô này đem cất đi cất mình quên luôn kể cả thức ăn cái gì để thúi luôn mình cũng không nhớ có gì nào nó lên cao cao nói không được thì cô này là mang thai thì đến khi cô này sanh ở với mình cũng chăm sóc cũng cơm nước được khoảng chừng gần 2 tháng thì cô chứng lên đòi đi về bên nhà của cô ấy thì thế là tôi bực mình tôi kêu xe taxi đưa cô đi luôn lúc mẹ chồng kêu taxi chở đi luôn rồi em nghĩ khoái chứ khoái rồi cười khoái lắm hết hết khóc liền không phải tại vì lúc đó đó các cô nói rằng là, là sanh đẻ phải ở cữ phải nằm than phải chăm này chăm nọ thì mẹ thì nói là không có nằm than than rất nguy hiểm cái các cô mới nói như vậy không có được thời đó giờ mấy cô đẻ chữa bao nhiêu đứa rồi phải vậy nên là em mới ờ, nói với mẹ là thôi cho em về để mấy cô chăm cho người này một tiếng người kia một tiếng nhiều người chăm hơn rồi đỡ cực cho mẹ chồng hơn nên là con không biết là lúc đó là mẹ buồn về vấn đề đó Ê, em muốn gì dạ. nằm than em bỏ mẹ chồng em về <laughs> dạ. à, bây giờ nói tới vấn đề nằm than à cổ đòi mua một cái giường rồi để than ở dưới mà than bây giờ rất là độc mà tôi là làm y tế tôi không chấp nhận đúng rồi vì than rất là độc cái khí nó bay lên em bé sẽ bị bệnh điều thứ nhất điều thứ hai nữa cô đòi hơi cái than vô mặt như vậy nó sẽ nám mặt nó sẽ mất đi cái đẹp vẻ đẹp của phụ nữ thì một bữa nọ tôi đang ở nhà có một con bé bán vé số nó vô nhà nó bán tôi thấy nó rất là trẻ hai cái mặt nó đen thui hỏi tại sao con bị nám nó nói là con không biết con nghe lời người ta hơi than vô mặt rồi nằm than quá trời lưng con cũng đen luôn kêu cô xuống liền con vâng. sẽ thấy cái hậu quả của nằm than thấy chưa đó mẹ biết có một sự thật là khi em về đến đó em có nằm than <laughs> đó muốn muốn về để nói nói ờ, cho nó lý do nằm thôi chỉ sợ bị xấu mà mình mang cái tiếng là mẹ chồng không có lo cho nàng dâu đó lúc đó tôi cũng rất là tức nhưng mà thôi kệ để đi một thời gian sẽ tự cảm thấy hối cải sẽ tự quay về ờ rồi sao ừ. quay về dạ tự quay về hả chị nằm than rác quá rồi quay về không em gì nữa không có nằm thấy rồi sợ rồi ờ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ nghe người trong cuộc nói về cái sự khó xử giữa mẹ chồng và nàng dâu. À, lúc mà ba vợ của à, vợ anh mất á, thì à, mẹ, à, vợ anh thì thường xuyên không ở nhà. Lúc con nó còn nhỏ, cháu cháu còn vợ thì đi suốt nhưng mà phải thông cảm tại vì ba đang bệnh nặng. Cái đó đó là cái mà đẩy hai người ra xa nhất. Nói chung thì cái đó là mình ờ, không có nào gọi là bên nào đúng bên nào sai cả và vợ thì nói đỡ cho mẹ gặp mẹ thì nói đỡ cho vợ thì chính như vậy nên có, sau khi cái giai đoạn đó là vợ chồng anh vẫn ở riêng đây có cái chuyện là lúc mà ba em bệnh đúng không dạ thì cái sự hiểu lầm của mẹ chồng như thế nào thôi bây giờ nói luôn cái vụ đó nó dạ. là từ bấy lâu nay chưa bao giờ nói dạ. dạ. khi ba tránh bệnh á thì mình không có ngăn cản cái chuyện con cái nó hiếu thảo nhưng mà có một điều là tại sao mình giận dữ là cái thời gian mình đang làm việc cơ quan thì tất cả đều bấm điện thoại lên ba chánh mất rồi riêng mẹ chồng không hề biết thì tất cả những cái điện thoại châu lại với mình hết cô có thấy gì không có phải mình là người ăn ở ra như thế nào tại sao nàng dâu không nhắn tin không gọi điện từ đó tôi giận vì nguyên nhân là tránh không báo tin với mình đáng lý ra một đứa con dâu khôn thì phải báo cho cha mẹ chồng mình biết trước à ba con mất rồi mẹ ơi dù có giận mẹ mình chín xe 10 vàng để chăng nữa cái đó là cái lễ phép ban đầu mà cái tin hung tin đó phải báo cho gia đình trước cho xui gia biết trước đằng này nó không báo đi báo cho cơ quan hết ai biết người ta cầm cái điện thoại ta đưa phải mình mất mặt không chỗ đó tôi giận hết sức giận cái giận nhất trong đời tôi là chuyện đó nhưng mà sau này mỗi lần đám dỗ ba thì chánh cũng năn nỉ mẹ về cho nên sau này tôi cũng xóa bỏ cái đó tôi cũng về dự đám dỗ nó thì thôi cái chuyện nó qua rồi nhưng mà tại vì bảo nhưng nói sao? là nguyên nhân bây giờ sao? mình giải quyết luôn chuyện đó luôn bởi vì nói nói nó vẫn còn một cái sự ấm ức lý do tại sao mà không báo với mẹ chồng tại lúc đó em không có nghĩ rằng em phải nhắn tin cho mẹ vì chồng của em phải là người nói với gia đình vợ thì báo cho người người quen của vợ rồi mạnh chồng phải báo người trong người trong gia đình với nhau rồi nên là em không nghĩ đó là là sơ sót nên là cái việc đó là em cứ chủ quan thì hôm nay mẹ đã nói điều đó dạ. thì em nói gì với mẹ để thì ờ, thực sự thể... con không nghĩ là mẹ ờ lại giận con vì cái chuyện đó Bây giờ mẹ nói giận thì mình cũng hơi bất ngờ đấy tại vì mình nghĩ trong sâu tẩm mẹ giận mình không phải chuyện đó mẹ nghĩ là giận mình là chắc là vì mình hậu đậu hay gì đó mình vẫn chưa hoàn thiện mẹ thì hôm nay trước mặt mẹ em có thể nói với mẹ điều gì thật sự thì con cũng không nghĩ là mẹ là chỉ Duy Vận nhận cái tin nhắn đó mà mẹ không về dự tang ba hay là là là mẹ không ấy thì ờ, nó như là cái sự vô vô tình của con á để, để lệ là ấm ức trong lòng mẹ từ bao lâu nay thì mẹ cho con xin lỗi mẹ hôm nay thì con có những cái lỗi lầm khác con sẽ cố gắng để mà mẹ con mình đó là có một cái cuộc sống hạnh phúc mà bên nhau bởi vì vậy nè cái đi cúng tế xô gia nó rất là quan trọng phải lễ nghi đàng hoàng hồi xưa là bà ngoại tránh mất á lúc đó là hình như là là cưới nhau chưa tránh dạ chưa bà không ngoại mất ừ, chưa chưa mà tôi đi lễ đàng hoàng tử tế như một một xô gia đi lễ nhau nhưng mà ba tránh mất tôi không đi là tôi giận cái đó giận cái là tại sao con dâu mình nó nó nó coi mình nó ra gì vậy dạ. nó báo tin cho thiên hạ mà mình không biết người ta nói mình chắc bà này bà ở nhưng dâu ác lắm nên bà nó chết nó không báo thời gian qua em cũng ức mẹ vì vấn đề không đến dạy ba thì em cũng có buồn em buồn từ bao nhiêu năm nay con nói thật lúc đó con đã nghĩ rằng nếu như lúc đó mẹ cứ đi lễ cha con theo cái tình cảm của mẹ với cha con rồi cái lỗi lầm gì của con chính xe mười vàng gì đó mẹ có thể nói sau đó thì có lẽ là trường năm hôm qua con với mẹ đã có những cái không không phải gián đoạn một cái thời gian để phải mất thời gian là uh, phải có cuộc sống riêng ở chung rồi gắn bó rồi anh bảo phải hàng gắn thì nó mới có một cái cái cái hiểu nhau như bây giờ để có những cái gọi là xí xóa như bây giờ để rồi mẹ con mình có thể hiểu nhau hơn tức là mình mẹ con mình đã đánh mất cái việc đó trong một thời gian dài cái chuyện này nói tóm lại là cũng không phải ai sai cả nhưng mà có thể hiểu lầm nhau yeah. Dạ. à, ờ, với lại bác hơi ờ, cũng uh, cũng hơi nóng tính chút xíu yeah. Dạ. ha với lại à, như bác trải qua ờ, cái phẫu thuật đúng không nhiều nhiều cuộc phẫu thuật đúng gây mê nhiều lắm nào chưa thì cũng ờ, đỡ rồi sao chú lại hỏi vậy à, người mà trải qua nhiều phẫu thuật á nhiều lắm gây mê nhiều lắm ờ, gây mê nhiều thì gây mê sâu luôn á thay dạ, đổi một thấy... số cái đúng, tính tình chính xác rồi à. dạ thì cái lời em nghĩ là như vậy thì thôi không nên trách mẹ mình <laughs> làm cái gì thì mình cũng nghĩ như vậy nên là bây giờ mình mới sống với thôi hai mẹ con giờ à, nói rằng thế là <laughs> bây giờ đó ra hai mẹ con nắm tay chặt đi nào nói gì đi nói gì đi xí xóa nhau nói gì nhưng đi. mà không có đến bây giờ là không à, có còn chấp nhất nhau cái gì dạ. rồi đó giờ mỗi cái gút mắt của mình với mẹ mình á để mà giải tỏa được mình lúc nào cũng nghĩ về ông chồng mình tức là mình nghĩ rằng bây giờ nếu mà tách ông chồng mình ra đó là còn là mối quan hệ độc lập với mình với mẹ thôi cho nên là thực sự ra mình cũng cảm thấy cảm ơn chương trình đã cho mình một cái, cái tư duy mới tức là một cái cảm nhận mới cảm xúc mới khi mà mình ờ, thoát ra khỏi cái cảnh tình cảm mẹ chồng nàng dâu đó <laughs> bây giờ thì chúng ta sẽ nghe lời à, người trong cuộc gửi gắm dành cho hai mẹ con như thế nào anh á thì anh chỉ ờ, có một ờ, mong muốn duy nhất thôi đó là em ờ, cố gắng tập trung nhiều hơn và quan tâm tới mẹ nhiều hơn tại vì mẹ thật ra mẹ đã già rồi sống mình không bao lâu nữa mình mình anh đã nói rồi trong đời mình có ba cái mà mình phải quan tâm đó là đừng có hối tiếc những gì đã qua đừng chờ đợi gì chưa đến và không biết quý gì đang có đó là mình phải biết quyến gì đang có đang còn mẹ thì mình phải thương yêu mẹ chăm sóc mẹ để mẹ cảm thấy là để đứa con như anh ra ờ, rồi có người vợ như em rồi ờ, cảm thấy được hạnh phúc và đầy đủ ờ, anh chỉ mong muốn điều đó thôi em hãy tập trung ngoài công việc thì còn thời gian lại tập trung cho gia đình cho mẹ nhiều hơn con thì lúc nào thì con cũng thương mẹ thương mẹ nhiều nhất tại vì mẹ đã cực khổ với con với gia đình rất là nhiều thì cái mà con chỉ mong có một cái, cái duy nhất thôi là khi mà có một việc gì mà xảy ra thì à, mẹ chỉ cần nói à, nhỏ nhẹ thì con sẽ ờ, thực hiện ngay tức khắc không bao giờ để chậm trễ cái điều đó và con sẽ lưu ý cái việc đó hơn và con cố gắng như vậy thì chỉ cần như vậy thôi thì gia đình mình có thể là à, gần nhau hơn và hạnh phúc nhiều hơn chứ con biết là lúc nào mẹ cũng thương gia đình muốn chăm sóc cho con cho cháu này kia nó hoàn thiện nhất sau khi à, nghe người trong cuộc nói thế thì à, cái mong muốn à, mình với con dâu như thế nào hả cô? Thực ra thì sau khi mà một thời gian xa nhau do những cái gút mắt hiểu lầm rồi đến với nhau thì cũng nhờ thằng con trai đó thì à, thôi thì mẹ cũng mong muốn rằng con khắc phục những cái khó khăn rồi lo cho chồng con nhiều hơn chút rồi quan tâm tới bữa cơm gia đình thí dụ như là tỉa nhà ráng nấu món gì đó rồi để mẹ với chồng con đi làm về có ăn ờ, tụ họp gia đình là trò chuyện chút thực ra là nhà này ừ, không có thời gian để nói chuyện với nhau yeah. Dạ. đó thì mẹ mong muốn vậy thôi yeah. còn chuyện lo bao đồng thì bớt lại một chút chỉ vậy thôi chứ còn bây giờ à, sống với nhau đã mười mấy năm con cái đã lớn mẹ muốn không bao giờ muốn gia đình con rạn nứt cho nên là con cứ yên chí nói vô chứ không nói ra nhưng cái gì sai thì mẹ nói mẹ tánh thì hơi nóng mẹ biết cái này khắc phục khó lắm mẹ phải nhìn nhận như vậy tại vì á, nó cũng ảnh hưởng từ cái đời sống của mình từ khi bước ra lấy chồng rồi người chồng không gần gia đình để hết dồn dập lên mình vừa kinh tế vừa con cái đâm ra mình phải cứng rắn đâm ra tánh mình nó thay đổi chứ ngày xưa là cô học trường dòng ra cô cũng rất là hiền hậu nhưng gì thì giờ không còn cái tánh nó nữa bây giờ nó cứng rắn mà nó, nó hơi dữ dằn đó cho nên thì cũng nói thật như vậy thì yeah. Dạ. mẹ chỉ mong muốn điều đó thôi còn em mong yeah. Dạ. muốn điều gì à, ở mẹ chồng mình cho đến thời điểm này á cái điều mà em mong muốn nhất là sao mà mẹ luôn vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc thì ở bên gia đình em và em chỉ mong là mẹ mình à, à dịu dàng hơn à, nhỏ nhẹ hơn thôi <laughs> thật sự là bởi vì mẹ cũng phẫu thuật nhiều lần yeah. Dạ. cũng thông cảm điều đó cũng yeah. Dạ. hơi khó tính chút xíu anh nghĩ rằng với mười mấy năm như vậy rồi thì chắc chắn rằng chúng ta đã hiểu tất cả mọi thứ yeah. Dạ. vấn đề đây là mỗi người sẽ nhìn một chút một chút để chúng ta có thể hoàn thiện kết nối nó chặt chẽ hơn nữa yeah cảm ơn à, cô với lại em rất là nhiều nào hai người hãy ôm thật chặt vào mẹ dạ. em hứa gì với mẹ một câu gì mà vui nào dạ, nói chứ ôm giữ đi dạ. là những gì mẹ à, chia sẻ ở đây con sẽ cố gắng hoàn thành tốt những điều mà mẹ đã mong mỏi của con ở chương trình này rất là cảm động cô hôm nay cô nghe con dâu nói thì cô cảm nhận thế nào từ khi về sống với nhau là khoảng là cũng mấy năm nay thì cũng hòa thuận nhau rồi yeah. Dạ. cái chuyện này là kể lại thôi yeah. Dạ. chứ không phải là chuyện hiện tại yeah. Dạ. cho nên là thôi hy vọng rằng những gì con nói là con sẽ làm được yeah. còn những cái gì mà làm con buồn lòng mẹ cũng sẽ khắc phục rồi chúc cô chúc em thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống